Xin chào các bạn đang đón xem video của Len Đô Thị Những ngày cuối năm đã cận kề Cả một năm vất vả ngược xuôi Những ngày cuối năm này Các bạn hãy để tâm trí nghỉ ngơi một chút Cùng chúng tôi đến với thành phố du lịch biển Hạ Long Thả hồn mình theo làn nước trong xanh nơi đây để được thư giãn Lấy lại những cảm giác tươi mới Hứng khởi cho một năm tiếp theo Không chỉ là nơi có di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long Thành phố Hạ Long hiện nay còn là thành phố trực thuộc tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước Không nói dài thêm nữa Bây giờ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 phía nam giáp huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng và Vịnh Hạ Long. Thành phố nằm dọc theo bờ Vịnh Hạ Long với chiều dài khoảng 50 km, cách Hà Nội 165 km về phía đông, cách thành phố Hải Phòng 70 km về phía đông bắc và cách thành phố cửa khẩu Móng Cái 184 km về phía tây nam. Phía nam thông ra Biển Đông, ngày 17 tháng 12 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết số 837 NQ UBTVQH về sắp xếp các đơn vị cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, nhập toàn bộ 843,54 km vuông diện tích tự nhiên và dân số 51.003 người của huyện Hoành Bồ với toàn bộ 275,58 km vuông diện tích tự nhiên và dân số 249.264 người của thành phố Hạ Long. sau sắp xếp điều chỉnh. Thành phố Hạ Long mới có diện tích tự nhiên là 1.119,36 km vuông, đạt 746,08% và quy mô dân số là 300.267 người, đạt 200,17% so với quy định. Mật độ dân số đạt 268 người trên km vuông. Đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Hạ Long gồm 33 đơn vị cấp xã, bao gồm 21 phường và 12 xã. Như vậy, hiện nay Hạ Long là thành phố trực thuộc tỉnh lớn nhất của cả nước, lớn hơn diện tích 3 tỉnh nhỏ nhất là Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên. Với thành phố Hạ Long, sự sắp nhập và mở rộng mới này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu phát triển mới về đất đai, dân số và cơ sở hạ tầng. Năm 2020, Thành phố Hạ Long được Ủy ban Nhân dân tỉnh ra dự toán thu ngân sách là 5.649 tỷ đồng, bằng 107,5% so với năm 2019. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và các chính sách điều chỉnh giảm, giãn, hoãn thuế của chính phủ đối với các hoạt động của doanh nghiệp đã khiến công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố Hạ Long những tháng đầu năm bị sụt giảm sâu so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, sau hai đợt bùng phát của dịch Covid-19 đã khiến thành phố Hạ Long đóng cửa tham quan Vịnh Hạ Long sau thời gian mở cửa trở lại từ tháng 5. Song để triển khai kích cầu du lịch, hoạt động tham quan vịnh đang được miễn phí nên nguồn thu từ hoạt động này chưa có. Điều này cũng khiến các ngành dịch vụ bị ảnh hưởng nặng. Đơn cử, lĩnh vực kinh doanh ăn uống chỉ bằng 64,3% so với cùng kỳ năm 2019. Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ bằng 43% so với cùng kỳ tàu du lịch bằng 47,2%. Bên cạnh đó, gần 1.150 doanh nghiệp phải giải thể, ngừng kinh doanh, gần 25.000 lượt cá nhân kinh doanh đã tạm ngừng kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm 2020, số thu ngân sách của thành phố Hạ Long đạt 8.235,4 tỷ đồng, bằng 98% so với cùng kỳ tổng thu ngân sách được hưởng ước đạt 2.117,5 tỷ đồng, bằng 87,6% so với cùng kỳ. Trong đó, 13 chỉ tiêu do thành phố thu ước 6 tháng đạt 1.840,4 tỷ đồng, bằng 32,6% dự toán tỉnh giao đầu năm, bằng 23% kế hoạch thành phố, hụt 27% so với tiến độ kế hoạch và chỉ bằng 80,5% so với cùng kỳ. trong 6 tháng cuối năm nhờ các giải pháp quyết liệt. Đến tháng 11 năm 2020, các chỉ tiêu thu của thành phố Hạ Long đạt 4.347 tỷ đồng, bằng 77% dự toán tỉnh giao đầu năm. Trong tháng 12 năm 2020, thành phố Hạ Long đã tích cực đôn đốc, triển khai phê duyệt các bước trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách, nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách thành phố đạt trên 2.100 tỷ đồng. Dự kiến, Năm 2020, thu nội địa của thành phố Hạ Long đạt trên 6.400 tỷ đồng, tăng 14% so với kế hoạch dự toán tỉnh giao. Xây dựng và phát triển thành phố Hạ Long trở thành thành phố du lịch biển, du lịch sinh thái rừng với không gian cảnh quan tự nhiên thân thiện, có dịch vụ du lịch với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Hạ Long được định hướng và xây dựng thành thành phố phát triển kinh tế đa ngành, phù hợp với định hướng phát triển đô thị, góp phần quan trọng trong lộ trình nhiệm vụ nhằm xây dựng Quảng Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Là một trong những điểm đến hấp dẫn bậc nhất cả nước. Thêm vào đó, với định hướng phát triển du lịch xanh cùng cuộc cách mạng toàn diện về hạ tầng, Hạ Long ngày nay còn được xem là lựa chọn an cư mới cho tầng lớp trung và thượng lưu phía Bắc. chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ nông sang xanh, lấy du lịch làm trụ cột phát triển vốn là mục tiêu quan trọng của tỉnh Quảng Ninh. Với riêng Hạ Long, quy hoạch chung thành phố đến 2040, tầm nhìn 2050 chỉ rõ định hướng xây dựng và phát triển Hạ Long trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch đẳng cấp quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, Quả thực, 5 năm trở lại đây, Hạ Long đã phát triển vượt bậc về du lịch với hệ thống các khu vui chơi, nghỉ dưỡng năm sao, quảng trường, phố đêm được đầu tư xây dựng mới đồng bộ, giúp ngành du lịch không còn phụ thuộc vào vịnh di sản. Song song đó, hệ thống hạ tầng cơ sở, quy hoạch không gian đô thị và dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục cũng được đầu tư cải thiện mạnh mẽ. là thành phố ven biển, Hạ Long sở hữu môi trường không khí đặc trưng tốt cho sức khỏe và tinh thần. Đảm bảo chất lượng không khí, nguồn nước cũng là một trong các mục tiêu được thành phố chú trọng thực hiện. Theo đó, kể từ năm 2019, Hạ Long đã bắt đầu dừng khai thác than lộ thiên và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết năm 2025 sẽ chấm dứt toàn bộ cơ sở khai thác than theo hình thức này trên địa bàn thành phố. Đồng thời, việc xác định cấu trúc phát triển đô thị của Hạ Long theo mô hình đa cực, trong đó lấy vịnh cửa lục làm trung tâm kết nối, Hạ Long đang ấp ủ một dự án giao thông nội đô cực kỳ đáng giá. Tâm điểm là hệ thống hầm và ba cây cầu cửa lục 1, 2, 3. Như vậy trong tương lai, Hạ Long sẽ có một trục đường bao biển dài, đẹp và đồng bộ, kéo dài từ bãi cháy qua hầm đường bộ cửa lục tới hòn ga cho đến Cẩm phà. Ngoài ra, sau khi sát nhập thêm huyện hành Bồ, thành phố Hạ Long được định hướng xây dựng xứng tầm thành phố du lịch biển văn minh, thân thiện, đô thị xanh, phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Trên đà đó, bãi cháy với vị trí đắc địa cùng lợi thế về hạ tầng, du lịch sẽ trở thành trung tâm mới của Hạ Long trong tương lai. Nhìn sang Đà Nẵng, nơi được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, nơi đất lành chim đậu, từng thu hút rất nhiều nhân sự chất lượng cao khắp miền Trung đổ về, thì có thể thấy nét tương đồng Hạ Long đang hướng tới. Từ hệ thống các cây cầu mang tính biểu tượng cho đến ngành công nghiệp không khỏi phát triển bài bản, tất cả đều được kích hoạt đồng bộ. Thậm chí có thể nói, xuất phát điểm của Hạ Long còn tốt hơn Đà Nẵng của 20 năm về trước rất nhiều. Trong xu hướng đó, Hạ Long đang hình thành những khu vực đô thị mới với chuẩn mực sống cao hơn, vừa đảm bảo yếu tố nghỉ dưỡng vừa đầy đủ tiện ích sinh hoạt, giải trí mà vẫn thuận lợi cho các sinh hoạt thiết yếu khác. Như vậy, các bạn vừa cùng Nano Thị đến với thành phố Hạ Long, một thành phố có thể nói vô cùng đáng sống ở miền Bắc. Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế của thành phố